tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc Ok, ý tưởng hay đấy Rất là hấp dẫn Chính vì thế hôm nay tôi sẽ thực hiện cái thử thách này nha anh em nhá Tôi sẽ dồn đồ cho con súng ở trong cái bộ 6 Glacier để xem là nó mạnh đến cỡ như nào Rồi Mà trước tiên thì chúng ta phải nói chung là đầu game mạnh cái đã Đấy, dần dần chúng ta sẽ đổi dần cái con súng vào sau khi mà chúng ta có con súng anh em nhá. Đấy, còn hôm nay thì tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em Phạm Huy Đông. Và ngày mai thì tôi vẫn tiếp tục là sẽ thực hiện các cái yêu cầu của các anh em nhá. Đấy, tôi sẽ cố gắng tôi tập trung trong cái tuần này, tôi sẽ làm rất nhiều những cái yêu cầu. Thì anh em làm mà yêu cầu rồi ấy, nhưng mà anh em chưa thấy tôi thực hiện cái yêu cầu của anh em thì anh em cứ đợi nhá. Có thể biết đâu đấy ngày mai ngày kia ngày kia đấy, ngày kia ngày kia ngày kia đấy, <laughs> nó sẽ đến lượt anh em nhá anh em nhá rất có thể cái yêu cầu của anh em sẽ được lên tivi ở trong tuần này đấy mặc dù là cái việc lên tivi nó cũng khá khó đấy phải may mắn lắm được lên đấy anh em ạ rồi cho hai cái like vào vào đã này rau ba như này là rau rau rau rau bốn như này là ấm đấy hai cái like kẹp full witcher đảm bảo là có thể đánh được chuỗi thắng rồi rồi, ok bây giờ là chốt đồ cướp điên á anh em ạ rồi cướp điên này xong rồi búa xét hai tia các thứ Đấy, cái món đồ này thì từ từ đã ui tôi cũng có hai sao không sợ Goblin này thì, thì thực ra Fallen Witcher đầu game vẫn ăn được Khỏe lắm anh em ơi Đấy là ngoài con Fallen Witcher này Cái con con con uh, Evil Clyde ấy, nó cũng mạnh anh em ạ Con Evil Clyde nó mới được bắp lên Khá khỏe cho đầu game Ủ uh, Hai Glacier này Ở đây nó còn có cả Lava Saman Có cả gấu nữa Round này có lên áp cấp không nhỉ? Áp cấp để duy trì chuỗi thắng thì cái round sau nó lại không có bài cho con gấu vào áp cấp lên thì phải bán hai con bit ở phía dưới để đi chấp nhận hy sinh con tút ca hay sao không hai con tút ca rồi áp cấp lên như này thì thực ra thì vẫn yếu bỏ gấu đi mua lava saman như này hợp lý hơn này có thêm cái hack đầu game tôi thực ra thì tôi cũng câu gấu làm gì đâu tôi mới nhớ ra chuột nhớ ra là bây giờ làm content là không có chơi gấu đấy hôm nay là chúng ta dồn đổi cho con súng thì thằng đằng nào gấu là cũng ra rồi cũng bán đấy thôi và bây giờ mà cho gấu vào đội hình nó lại yếu anh em ạ Nó lại không mạnh Nên là thôi Đấy cứ để như này Mạnh nhất có thể anh em nhé Để đội hình mạnh nhất có thể đi Ủ uh, đây rồi Hai đỏ luôn này Hai đỏ này Hunter luôn này Cho hai đỏ vào Cho hai đỏ vào thì bỏ con gì ra Bây giờ mà cho hai đỏ vào thì chỉ có áp 6 cho hai đỏ vào thôi Chứ còn nếu mà cho vào thời điểm hiện tại thì cảm giác vẫn vẫn vẫn vẫn yếu hơn là để hai Clyde, hai Clyde vẫn khỏe hơn. Hai Clyde này cái con Evil nó khỏe rồi nhá, con rơi lại hai sao. Thế nên là bây giờ nếu tôi bỏ con Evil ra thì nó lại hơi yếu. Thôi, để để để dành áp 6 rồi mới cho đỏ vào anh em ạ. Rồi cứ để như này là, là ổn rồi. Nhân tiện đây tôi cũng xin chia sẻ một chút với các anh em mà có yêu cầu tôi làm bộ này bộ kia Đấy thì tôi cũng đã từng chia sẻ rồi nhưng mà tôi sẽ nhắc lại và chia sẻ lại cho các anh em Là thực ra ấy là có rất nhiều những cái lời yêu cầu Đấy Thế là tôi sẽ chắc chắn là tôi sẽ không thể thực hiện được tất cả các yêu cầu của anh em Nhá Có anh em yêu cầu và có anh em cũng yêu cầu Đấy có rất nhiều người yêu cầu Thì tôi sẽ chỉ lấy ra một vài những cái yêu cầu mà tôi có thể là thứ nhất là làm được Đấy bản thân tôi là cảm thấy là tôi làm được tôi thực hiện được cái yêu cầu đấy thì tôi sẽ chọn ra và tôi làm cái thứ hai là gì là có thể là nó trùng vào với có rất nhiều anh em là yêu cầu tức là người ta quan tâm ấy người ta thích cái bộ đấy và có nhiều người yêu cầu trùng một bộ thì tôi cũng để chọn để tôi làm nhá đấy tôi chọn để tôi làm là cái thứ ba là gì cái thứ ba là tôi cảm thấy nó hay đấy trong ví dụ như hôm nay này là tôi cảm thấy nó hay Đấy, cảm giác như là bộ này tôi có thể thực hiện được và cảm giác là chơi được thì là tôi sẽ chơi. Đấy, tôi cảm giác là chơi được thì là tôi sẽ chơi và cảm giác là ý tưởng này khi mà lên sóng thì nó sẽ hút được nhiều người xem. Đấy thì tôi sẽ chơi. Ok. Đấy chính là ba cái tiêu chí hàng đầu. Đấy nhưng mà cái tiêu chí quan trọng nhất ấy nếu mà kể cả là có ý tưởng hay này có ý tưởng hay này có nhiều người yêu cầu này nhưng mà tôi không làm được ấy thì tôi cũng bỏ qua thôi anh em nhá bởi vì cái quan trọng nhất đấy là tôi phải làm được đã đấy tôi phải làm được đã còn nếu tôi không làm được thì kể cả là là là anh em có yêu cầu có nhiều người yêu cầu thì tôi cũng chịu thôi đấy hoặc là anh em có ý tưởng có hay đến như thế nào nhưng mà tôi không làm được thì tôi cũng chịu nhá rồi ok ui ui bài này vớ vẩn chơi cửa lai ngon nhưng mà không chơi đang làm content nhá mà nếu mà trận này mà nếu mà bán hai con Fallen Witcher đi là áp cấp là cho vào là ba Hunter vào kẹp hai Glacier với cả đỏ cũng ngon luôn nhá. Có có có nên làm thế không nhỉ? Chúng ta có nên làm thế không? Tức là nếu mà bây giờ mà giữ con Fallen này thì cũng chưa biết đến bao giờ là mới lên hai sao ấy. Đấy, nếu mà bây giờ kẹp ba Hunter vào hai Glacier kẹp với cả Clyde vào có khi lại mạnh hơn. Mà thôi để ra sau. Cho cái con Fallen một cái cơ hội cuối cùng để có thể lên được hai sao ui nhưng mà round này thua rồi anh em ạ trời to quá chịu à mất chuỗi luôn biết thế cái đao vừa lấy tôi tôi bán một lần thì tôi up cấp cho hunter vào khi lại vẫn ngon ui đây rồi này thế thì thế thì thôi bỏ full lần ra thôi anh em ạ bán là full lần đi ấy. bán full lần đi cho ba hunter vào Đấy, như này này. Thế này nó mới mạnh các bạn ạ. Hai Glacier, ba Hunter kết hợp với cả hai Clyde. Ok chưa? Đấy, có cả Exit luôn. thôi lấy đồ lại cho con cung đen thôi. Vô lần Witcher này bây giờ lên được hai thì cũng cho vào thì cũng tín đấy, nhưng mà nó phải lên hai sớm hoặc là ôm con này là ba tiền đấy anh em. Thứ nhất là ôm con này ba tiền này, thứ hai là về về tương lai ấy, là sẽ không chơi con này. Đấy, thế nên là nếu mà giữ quá lâu mà không lên được hai sao ấy thì là nó sẽ rất thọt tiền đấy nhá. Cái con này ấy, nó chỉ mạnh trước khi round 15 thôi anh em ạ. Trước round 15 là còn gọi là tạm được nếu mà không ở trong những cái bộ của nó. Ừ, round này thắng rồi. Round này thắng thì chắc là tôi bán đi thôi. Bán đi anh em ạ, bán lấy 10 tiền. Đấy, tròn 10 tiền luôn. Ok anh em. Đấy, nếu mà round vừa rồi tôi thua tôi sẽ giữ lại nhưng mà tôi thắng thì thôi, bán luôn anh em ạ. Cái con Fallen Witcher ấy, nó phải ở trong cái bộ của nó cơ thì nó mới mạnh Đấy Còn nếu mà nó kẹp vào một cái bộ Nó gọi là chỉ là gọi là chơi tạm ấy Thì nó chỉ được đến round 15 thôi Vì nó không kết hợp được với cả những cái con Ở trong cái line up mà anh em chơi Ở trong cái Celezy mà nó được hưởng Thì nó sẽ rất yếu Fallen Witcher thường là chỉ kẹp với cả cái bộ ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là bộ Exit Wick. Đấy. Exit Wick hoặc là cái bộ uh, gọi là bộ Beat ấy. Bộ Beat thì chắc là chuẩn nhất rồi. Nếu mà kẹp Fallen Witcher ở trong bộ bit thì là mạnh nhất rồi Đấy, nên nếu mà có con Fallen Witcher 2 sao mà đánh với cả bộ bit Thì rất là ok mà nếu mà chơi với cả cái bộ mà lại còn kẹp Hunter ăn tiếc đằng sau thì thực ra thì Hunter nó đã là đam rồi Đấy, Hunter nó đã là đam rồi Mà Fallen nó cũng là đam nữa Thì nó lại quá nhiều đam Chúng ta cần những cái hàng gọi là hàng tăng cơ phía trên Đấy, có hàng tăng cơ có tăng cơ có đam thì nó mới gọi là một đội hình mạnh chứ còn nếu mà chỉ toàn đam thôi thì cũng chưa biết được là có mạnh hay không Đấy, trừ những cái trường hợp giống như là cái bộ Exit chẳng hạn 6 Exit thì nếu mà chơi toàn đam thì đúng là nó rất là ok Đấy Toàn đam thì nó có thêm 3 giây bất tử thì nó quạo được tí nào thì hay tí đấy thôi Miễn làm sao ở giết đối thủ trước khi cái, cái, cái con của chúng ta chết thì là vẫn là ok Thì cái bộ đấy thì nó gọi là chơi gọi là đôi công luôn Thì không nói còn những cái bộ khác thì tôi nghĩ là vẫn sẽ phải có phòng thủ Chứ còn nếu mà toàn đam thì rất nguy hiểm Ví dụ như những cái bộ mà Hunter chẳng hạn thì nó sẽ phải có khống chế mạnh Đấy, Hay là những cái bộ như là bộ uh, Beat chẳng hạn thì nó cũng sẽ phải có khống chế Không thì là cũng không chơi được Rất khó Nếu mà chơi toàn đam thì rất là nguy hiểm Thường là nếu mà chơi biết là anh em phải kẹp cọc vào đúng không? Anh em phải kẹp vào Tsunami Hoặc là anh em sẽ phải kẹp vào là gì? Glacier kết hợp với cả cái con Fortuner Teller để anh em câu kéo được thời gian để cho biết nó gây đam đấy thì nó là cái khống chế đó thì ở trong những cái đội hình mà nó không có khống chế nó thường là về late game nó sẽ rất đuối những cái đội hình mạnh và về late game ấy thường là nó sẽ có những cái khống chế khủng đội hình nào cũng thế thôi anh em ạ kể cả assassin kể cả assassin mà nếu mà chỉ cần kẹp một con tsunami hai sao vào thôi thì nó khác hẳn luôn hay là bit chẳng hạn nếu mà cái con tên Tsunami nó kẹp vào thôi thì bit nó sẽ có thời gian nó gây được đam và lúc đấy thì khi mà nó tỉnh dậy ấy, thì có khi là chỉ còn một hai con thôi thì lúc đấy thì bị dí thì rất khỏe đấy hay là thường là chúng ta kẹp cọc vào nó cũng counter khá khá khá những cái đội hình vì nó là cái khống chế ấy, anh em ạ bởi vì cái cái trò này thì chủ yếu là lết game ấy là đồ dồn vào cho một con nam chính thôi là cái con đấy nó phải có thời gian nó gây đam đấy con đấy nó sẽ là phải một cái con mà nó giấu rất kỹ một cái con tướng mà nó phải giấu ở cái vị trí mà không đứa nào có thể bắt được để có thể đứng ở, ở trong combat ờ, bắn thoải mái thì nó sẽ là cái BKB chống khống chế cũng như là gia tăng khả năng là giảm sát thương đứng càng lâu trong combat thì càng gây được nhiều đam đấy nên quan trọng nhất đó là con co thì con co nó sẽ không không phụ thuộc vào là là là là là, là, là cái đội hình làm đâu mà chủ yếu là cái con co ấy, là nó gây đam và nó phải được bắn tức là nó không bị khống chế đấy còn nếu mà nó khi bị khống chế nó sẽ rất là toang chỉ cần mà vào trong game ấy nhá đấy ở giai đoạn cuối game mà ở những cái cái cái cái trận đấu cuối cùng ấy ở trong một cái con game ấy mà bị ăn một cái hack thôi là xác định là thua luôn đấy vào game mà bị hack một cái là thua luôn đấy thì nó mới sinh ra là là là cái bkb để chống lại những cái thứ đấy thì nó nó rất là may mắn nhưng mà có những cái mà BVB không chống được Đấy chính là cái cầm đánh Đấy, những cái con mà tướng mà gây đam vật lý thì lại rất sợ cầm đánh Khi mà vào mà cái con nào mà đam to nhất ấy Thì đương nhiên rồi Tướng co mà bị dồn đồ thì chắc chắn là Dồn đồ cho con tướng nào thì cái con tướng đấy sẽ đam sẽ to nhất ở trên bàn cờ Và lúc đấy thì sẽ chắc chắn là sẽ bị cấm đánh 5 giây 5 giây đấy Và tính cả cái animation thì nó rơi vào tầm khoảng 6 giây cầm đánh thì khi mà tỉnh dậy thì xác định luôn Là hết cấm đánh thì là cũng chết Đấy, cũng rất là là là là nguy hiểm ở cái việc là nếu mà dồn đồ cho một con nó thường là sẽ phải đánh hai con co hai con co một con là carry một con là semi carry nhưng mà cuối cùng thì cũng là chỉ là phụ thuộc vào cái là có bị khống chế hay không thôi anh em ạ nên là lết game ấy các đội hình mạnh hay không nó nó nó phụ thuộc hết vào cái khống chế càng khống chế khỏe càng mạnh Đấy, đấy là late game ấy Đánh solo late game là thường là nó sẽ là như thế Ok Round này khả năng thua không? Ui, vẫn ăn được này Hay quá Hay quá Ăn được không? Ăn được không? Con này hai sao mà như nhưng mà nó búp giáp. Cái con ấy của nó được búp giáp, nhưng mà tôi bắn ờ, bắn bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng. Tôi cũng có giáp, tôi cũng có giáp. Ok, ăn được rồi. Hay quá. Con rơi là gây đam phép anh em ạ. Rồi có chuỗi luôn này. Hay. Rồi Súng mày lên xa hai sao hộ tao cái nhở À mà cũng không cần súng đâu Chỉ cần con Exit Ranger thôi Tôi chỉ cần con Exit Ranger lên được hai sao thôi thì ấm luôn này Đấy xong rồi bây giờ nhá Bây giờ là level 6 rồi đúng không Bây giờ tính xem level 7 thì kẹp cái gì Bây giờ thiếu chưa đủ 6 À chưa đủ 4 Glacier Ở level 7 thường nó sẽ là 4 Glacier đấy 4 Glacier 3 Hunter ở level 7 Đấy, không có gì thay đổi thì có khi là round sau là sẽ up 7 đấy Nhưng mà up 7 thì chưa con nào vào nhỉ Cho thêm con rồng nữa tăng tăng thêm tăng cơ về trên à Bây giờ tôi cũng không có xả tiền tôi đôn vội đâu Bởi vì đồ cái, cái cái đội hình này nó chưa đủ mạnh để có thể là xả tiền luôn Có thể xả tiền ờ, vẫn mất chuỗi cơ Nên là phải cân nhắc cái việc là xả tiền Ui đây rồi Thế, thế, thế thì được đấy bốn Glacier này Được Rồi bốn Glacier, ba Hunter Có đam Có đam và cũng có tăng cơ ở đây Có lên dồn đồ cho con Berserker không nhỉ Tầm này Berserker liệu có mạnh hơn con cung đen không Búa xét này Có lên chốt cái búa xét không nhỉ Ui thằng này có vẻ hơi mạnh đây 6 Wario 6 Wario và kẹp thêm Marine rồi Thua rồi, thua Round này khả năng thua là rất cao Ăn nổi không? Khó lắm Ui, hết rồi Hay quá Ui nhưng mà vẫn có ăn được không? ăn được ăn được ăn được ủ ăn được luôn á sáu warrior mà kẹp với cả cả cả marine tôi vẫn ăn được này hay thế nhở suýt chết anh em ạ có khi phải roll thôi roll đi roll đi roll đi xem nào ui đây rồi hay quá có khống chế rồi fortuner teller lên được hai sao là ấm luôn thế tầm này thì lại ok rồi đấy thêm được hai con hai sao có thằng sát thủ có vẻ hơi nguy hiểm Sát thủ nguy hiểm quá nhở Kéo xuống phía dưới một tí anh em ạ Tránh trường hợp là con cung đen nó bị sát thủ nó bớ vào Rất nguy hiểm ở đây Ui, thằng này trông to này thua thua thua thôi thua rồi anh em ạ sáu Hunter rồi kẹp với cả cả cả kiếp len chịu à không ăn được toàn hai sao thằng này to ấy nhở level 7 Đồn tiếp đây Ui uh, Berserker 2 đấy Berserker lên 2 sao trước à Thế lại chuyển đồ cho Berserker vậy Lấy cái búa xét luôn không Tôi đang phân vân cái việc là có lấy cái búa xét không Hay là đợi để dành để có thể là Ghép được cái hút máu trừ giáp Hút máu trừ giáp cũng, cũng rất là quan trọng anh em ạ Đội hình này là đội hình mà dí nhanh Nên là cần phải kết liễu đối thủ sớm Đấy Dí một thằng chết sớm Bớ được con nào là giết con đấy luôn Chứ còn không có chơi nhây Bộ này là bộ đánh nhanh chứ không đam to đâu anh em Đam nó cũng bé lắm nên là cần những cái đồ gây đam nhiều hơn Như cái búa xét thì late game thì nó đam của nó nó hơi yếu Nó chỉ gọi là bổ sung tốc đánh thôi ấy. Đấy mà cái búa xét thì tốc đánh thì, thì, thì cái bộ 6 Glacier thì nó có thưa, thiếu gì tốc đánh đâu nó thừa tốc đánh rồi anh em Hay quá cắt chuỗi này Được quá nhở Ui lại ra con rồng này Lùi luôn con rồng này lên 3 sao luôn Đấy rồi thôi cứ đôn ở level 7 thôi anh em ạ Bây giờ súng mới lên 2 sao ạ Bây giờ dồn đồ cho súng có ngon hơn Berserker không? Tôi nghĩ là không ngon bằng Berserker đâu Berserker bây giờ tầm này vẫn khỏe hơn ba đô mà Tôi nghĩ là vẫn khỏe hơn con súng đấy Đấy nhưng mà thôi roll ở level 7 kiếm con súng 3 sao nhá Ơ Thằng sát thủ gặp rồi à Tôi gặp bao giờ ấy nhở sao, sao, sao, sao tôi không thấy thằng sát thủ nó sang nhà tôi nhở Hay là gặp rồi tôi không để ý hoặc là cái lúc mà nó chưa form được đủ bộ nhở Trông thằng sáu sát thủ sợ thế mà, mà mà lại gặp rồi à Ờ hóa ra lại gặp rồi anh em ạ Cuối cùng thì lại gặp thằng Goblin Dồn đồ cho con cung đen anh em nhé, Cung đen khỏe hơn Berserker Con cung đen nó mặc dù nó là con hai đô nhưng mà nó khỏe như 4 đô luôn anh em ạ Đấy, khỏe hơn Berserker mà Con Berserker này yếu Berserker này nó chỉ gọi là phụ đam thôi Cái đam của nó gây ra là nhờ cái skill của nó ấy Thì cái con này nó chỉ cần túc đánh để nó tung skill thôi mà Chứ còn đam thì nó gây ra đánh tay có được mấy đâu nếu nếu mà cái đồ đánh tay mà nó gây ra cái cái cái đam của nó lia dí dìu ấy nó là tính là bằng cái đam tay ấy, thì nó mới mạnh được anh em ạ còn nó là một cái đam cố định đấy phụ thuộc vào sao đam phụ thuộc vào sao của tướng và chất tướng thì rõ ràng là chúng ta không cần phải dồn đồ cho cái con này không cần dồn đồ đâu anh em đồ dồn cho cung đen chứ không dồn đồ cho um, berserker anh em ạ để xem là có những cái món đồ gì cho con cung đen nào ghép trước cái giáp thép đã này ở đây là lấy được cái hút máu với cái uh, búa xét không? Lấy được cả hai không? Không lấy được Thế phải chọn một trong hai Lấy búa xét trước Tôi đã chọn lấy cái búa xét trước anh em ạ Còn cái slot còn lại ấy, Thì nó có cả hai cái món đồ đấy Đấy, bây giờ chỉ cần ra một cái que hoặc là một cái mặt lạ hút máu thôi Là chúng ta sẽ có cái hút máu nha anh em nhá Hút máu trừ giáp ấy đấy, Cái món đấy là nó rất quan trọng Nó gần như là cái item mạnh nhất bây giờ đấy là chơi đội hình nào tôi cũng lấy cái đấy anh em ạ từ warrior từ hunter sát thủ đội hình nào tôi cũng lấy cái hút máu trừ giáp đấy cái món đồ rất khỏe là cái món đồ mà để đánh lết game đánh siêu lết game nhiều khi là ví dụ như mấy cái con khó giết ấy, như là con Secret Lancer nó có cái hút máu trừ giáp này nó dễ giết hơn hẳn luôn. Bởi vì trừ 15 giáp là không ít đâu nha anh em nhá. Hút máu trừ giáp là nó trừ tới 15 giáp đấy đấm 3 phát vào một con là trừ 15 giáp Đấy Stack 15 giáp trừ đến 15 giáp rồi thì là chỉ có dí là chết thôi Rất khỏe Mà cái hút máu trừ giáp ấy nó rất hợp với đội hình Glacier này Ôi nhìn cái thằng 6 Hunter Trông thằng này là phải cẩn thận này Thực ra bit thì không sợ đâu Mặc dù có hai thằng 6 bit cũng rất to đấy nhá Có thằng 6 bit gấu Có gấu mét 2 sao Có thằng uh, 6 bit Tất cả đều 6 bit hết rồi Nhưng mà tôi không sợ bằng cái thằng kia Đây 6 bit đấy Thằng này tôi lại không sợ bằng là cái thằng thằng ấy đâu anh em ạ Anh em thấy không Đâu có sợ đâu Không sợ luôn 6 bit đấm như con luôn này Bây giờ ấy chỉ ngại là ngại thứ nhất là cái thằng Assassin Assassin là thứ nhất thứ hai là Hunter Ngại mỗi hàng đấy thôi anh em ạ Thằng thằng thằng 9 hăn kia là có vẻ là khá là nguy hiểm đấy Rồi thôi chúng ta cứ roll ở 8 thôi Kiếm súng 3 thôi anh em ạ từ từ đã trong lúc mà kiếm con súng ba kiếm thêm một vài con nữa lên ba sao anh em ví dụ như con rơi là có thể đưa lên là hai sao ba sao này con um, uh, con con con uh, deflector cũng có thể đưa lên ba sao được như con đấy đưa lên ba sao để nó có giúp chúng ta tăng cơ phần nào đó bit này có ngại không tôi không nghĩ là tôi ngại cái bọn bit này đâu đấy thực ra là nó có thắng đấy nó thắng bởi vì là nó quá to thôi đây là nó to rồi đấy, bài bit này bài to rồi đó Tôi chưa to Đấy, đợi đấy, đấy bao giờ tôi lên 3 sao rồi tôi to rồi biết ngay xem thằng nào ăn được thôi Từ từ bình tĩnh, bây giờ đang trên đến con đường roll 3 sao anh em ạ Máu thì cứ yên tâm, bây giờ vẫn đang rất nhiều, đang nhiều nhất trên bàn cờ luôn Không phải vội Cứ đứng ở tại 8 roll thôi Thực ra là là là lên 8 là tôi còn đang bị vội đấy Chứ còn tôi nghĩ là tôi chỉ đứng ở 7 tôi roll thôi Bởi vì ở 7 là đủ bộ rồi mà Ở 7 ấy, chúng ta là có 4 Glacier kết hợp với cả 3 Hunter được rồi Đấy còn lên 8 thì thực ra vẫn thừa một slot Nhưng mà bởi vì là cái slot này nó form ở level 9 Chính vì thế nên là là, là tôi phải lên 8 không là tí nữa mà chả may mà roll được dao súng 3 nhưng mà không lên được 9 thì cũng chết anh em ạ. Đấy là lý do tại làm sao mà phải như thế. Ok, Sát thủ của chúng tôi Ờ Không ngại Không ngại bạn ơi Vẫn ăn được Hay quá Hút máu trừ giáp đây rồi Đợi mãi từ bây giờ Cái hút máu trừ giáp này quan trọng lắm anh em ạ Đấy như tôi có chia sẻ với anh em vừa lấy Rô này Ui rồi rồi Từ từ nha Cái này phải bớt đi đấy Không không không Từ từ đã Xem nào Bây giờ là phải bán bớt đi Không roll không máu đâu Rau này không khô máu anh em nhá Rau này từ tốn thôi Bán con này đi Thôi bán con này đi thôi Ok Rau sau luôn tiếp Đánh hết sức từ tốn Con rơi lên được 3 sao ở rau sau Thì là giải phóng được mà Hàng chờ mà Đấy Còn không vội nha anh em nhá Những cái con quan trọng mới phải nuôi Còn những cái con wizard ấy Thực ra ấy chơi 6 Glacier nếu mà ra được Lancer thì không cần phải kích hoạt quy Wizard đấy còn nếu mà không có được con con con Lancer thì tí nữa chúng ta tìm sau Ui, lấy được cái cái cái hút máu trừ giáp này đây hay quá anh em ơi món đồ này món đồ khỏe luôn có được cái chứng phái đầu game nó được ủa nhanh nào nhanh nhanh nhanh nhanh quả này là phải hyperon rồi anh em ạ ui một con rồng nữa thôi một con rồng nữa ui mẹ ơi nhiều quá đây rồi giải phóng được con rơi rồi ui chết mẹ vẫn phải roll anh em ạ roll tiếp đây rồi ui mày quá anh em ơi thế là lại giải phóng được hàng chờ mình roll cũng nhanh phết <laughs> Tôi roll cũng nhanh phết đấy anh em Vẫn có thời gian để ngó qua ngó lại Xong rồi rụt vào thêm vừa phát Thế là chúng ta lại có slot Ui tôi chết mẹ Đâu rồi con cung đen của tôi đâu rồi Bay màu luôn ấy hả Không ổn không ổn không ổn không ổn Phải tách đội hình ra thôi anh em ơi Nó chọt mạnh quá Bít bắt đầu mạnh rồi Bây giờ thì lại ngại <laughs> Bây giờ thì lại ngại bít rồi đây này nhưng mà nếu mà tách đội hình ra thì lại sợ cái con ấy sợ cái, cái bọn hunter anh em ạ mà tôi nghĩ là lên tách cái đội hình ra thì có vẻ ngon hơn tụm lại cái này mà con con con con cáo nó chọt một phát thì có vẻ hơi căng thôi tách đội hình ra anh em ạ chồng sợ quá <laughs> tụm lại rất nguy hiểm anh em ạ tụm lại nó rất nguy hiểm con cáo nó chọt một phát tôi vừa lấy con cung đen của tôi có kịp bắn được phát nào đâu bay màu luôn mà trong khi là cung đen có đồ nhá Bộ này đánh ở level 9 thôi Level 9 nếu mà ra Lancer ấy là sẽ đủ bộ ở level 9 Đấy hoặc là lên 10 thì kẹp được vào là Thêm Wizard vào nữa Thì lên 10 là sẽ có 3 Hunter kết hợp với cả 6 Glacier ở level 10 Ok, úi rồi vừa tách đội hình ra thì lại gặp cái bọn assassin ạ, cay nhờ. À. à được được được được được được, bắt bắp bất tử hay quá. Rồi, Ui vớ vẩn thằng assassin lại đi trước đấy chứ Súng này Rồi khô máu khô máu anh em ơi Cuốn tiếp khô máu thôi Ui một con súng nữa Một con súng nữa thôi Một con súng nữa thôi Ui đây rồi Hay quá từ từ đã từ từ đã Thế thì lại từ từ Không vội không vội không vội Có slot rồi thì lại từ từ thôi Rồi Rồng lên được ba súng lên được ba Cung đen lên được ba nữa vẫn đang trở level 8 anh em ạ Và anh em hãy nhìn xem máu của tôi Thực ra là có mấy cái, cái pha rất là sida à, Bị hai lần cái con bit nó đẩy cho Nhưng mà tôi vẫn đang máu Vẫn đang rất là nhiều Nhiều nhất bàn cờ luôn Bây giờ hiện tại tôi vẫn đang là đứng đầu Top 1 luôn Đấy mà dù là có những cái thằng nó sắp lên 10 đến nơi rồi đấy Ráo 29 là thế nào có hai thằng lên 10 hai cái thằng 50 tiền kia là round 29 là thế nào lên 10 rồi còn tôi thì vẫn đang ở level 8 với 30 tiền nha anh em Rồn <laughs> mãi đâu ra được con súng ba Anh em ạ Hơi đen Ui gặp Goblin full bộ rồi hai con con con mèo lên ba sao rồi kìa Căng quá bạn ơi Có bom rồi Full bộ đấy Thằng này mà nó thắng mình là nó có công nghệ bách Thôi xong rồi Ôi rồi ôi Thế là ván này là vớ vẩn là thằng Goblin nó top một rồi Chơi cái đội hình này của tôi thì nó ngại Goblin phết đấy Làm gì có đam mà đánh xuyên Goblin đâu Đây là nó chơi vật lý thôi Anh em ạ Bộ này chơi vật lý tôi đánh thế đó được thằng Goblin Goblin tí nữa mà nó, nó anh em thấy nó toàn ba sao ấy Tí nữa nó lại ra con ca lông với con máy bay nữa thì thì chắc là khả năng là sẽ chuyện này sẽ không được top 1 đâu. Top 2 chưa chắc đấy nhá. Top 2 thì còn phải qua cửa của 9 Hunter nữa cơ. Chuyện này còn 9 Hunter nó cũng căng anh em ạ. Tháng 9 Hunter cũng đang top 2 cũng căng đấy Còn bộ Beat thì sao? Bộ Beat thì tôi nghĩ là Beat thì gặp Goblin thì chắc là cũng sẽ toang thôi Goblin xanh thì gặp Beat, Beat sẽ bị chết thôi Thằng Beat thì chưa chắc là đã, đã, đã có thể sống sót ở đâu Ui ừ, gặp Hunter này Và thằng này chưa đủ 9 Hunter đang kẹp giữ máu vào Đang kẹp bốn đỏ giữ máu Ok thế tôi vẫn ăn được Tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi Tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi đúng thật Ăn được chứ, ăn được chứ, ăn được chứ Ôi, cái đội hình này mạnh phết nhở ba Hunter kết hợp với ờ, bốn Glacier ăn được này Được đấy chứ Rồi thôi từ từ đã anh em nhé Round này chúng ta lại từ từ vậy Khỏe chưa anh em nhở Đấy Chơi có ba Hunter kết hợp với bốn Glacier thôi Bộ này thì anh em cũng thấy là Celezy nó cũng chỉ cần 7 con thôi Thừa một con, thừa một slot thì tôi cho cái con Berserker vào đấy Ở slot thứ 8 ấy Đấy chứ còn chính ra là chỉ cần 7 con thôi Nhưng mà cũng có vẻ đánh ổn đấy nhở Giữ máu tốt đấy chứ Đúng không Gặp bọn nó th thấy anh em thấy kìa Bọn nó bị đẩy mẹ hết gần chết hết rồi kìa Tôi vẫn còn đang ổn với 50% máu Trên 50% máu thế này là ổn quá rồi Ra 30 rồi hai món đồ cam rồi Đấy, Goblin thì chắc là sẽ lật kèo thôi Còn hai thằng Beat thì Tôi nghĩ là là là, là hai thằng Beat thì nó cũng khỏe luôn ấy Chắc là bây giờ là cái thằng Hunter là cái thằng yếu nhất rồi Thằng Hunter thì bây giờ Trước khi nó lên được 9 Hunter thì nó sẽ rất yếu Đây rồi, cướp biên rồi đó, tôi tôi vẫn chống chọi được với cả cái bọn bit và cái bọn goblin này thì tôi cũng khá ổn đấy chứ anh em có thấy ổn không ổn đấy chứ nhờ đó mặc dù đồ này thì có vẻ như là chưa được ổn cho lắm hơi thừa nhiều đồ đồ không ghép được Bây giờ thêm cho tôi thêm cái que hoặc là cho tôi thêm cái cái, cái nhẫn lé đi xem làm sao nhở Không cho anh em ạ Thế này Nhưng mà thực ra thì tôi cũng đang có hai cái món đồ chấn phái ở trong cái bộ này rồi hai cái món đồ đam chấn phái là cái cướp điên với cả cái hút máu trừ giáp Thế là ok Có hai cái món đồ này là chắc chắn là sẽ giữ máu được rất lâu Anh em ạ Nó là những cái món đồ dí, Những cái món đồ dí chết một con rất nhanh Đấy clear rất nhanh Bây giờ chỉ cần là có 3 tia nữa thôi thì là sẽ là tuyệt vời luôn Clear cả diện rộng luôn còn uh, đồ như này là nói chung là cũng ổn rồi Đấy bit này Bây giờ tớ tách rồi cậu ơi Tớ tách đội hình rồi cậu ơi Cậu liệu rằng có phải là cái thằng đầu tiên ra đi không Cậu có phải là cái thằng đầu tiên không Ê lên nhớ tớ còn có đồ nhá Ăn được không? Vẫn ăn được này. Ừ vẫn ăn được không? À, ăn, ăn được không? Ăn, ăn, ăn, ăn được không? <laughs> không không không không không. Không ăn được anh em ạ. Không sao nhưng mà giữ được máu. Mình gầy ác phết nhỉ. <laughs> Tuấn cơm gầy ác phết, có ăn được đéo đâu gầy cái ác thế. Bình tĩnh. Rồi, từ từ, từ từ Đây Kiếm con súng ba đi Mẹ khô máu luôn, ra này kiếm súng ba luôn anh em ơi Tầm này nó bị muộn quá rồi ấy Ôi, ra đi bạn ơi Ra 32 rồi ra đi còn một con nữa mà đéo ra à. Hết tiền rồi đéo ra Ôi rồi chết tôi rồi xuống hố rồi anh em ơi Ui đây rồi Đúng là hết tiền luôn mới ra Cay thật sự luôn ấy Hey, 40 tiền anh em ơi <laughs> Vừa roll ra vừa rồi 40 tiền để ra được con súng 3 Thôi to toang rồi, đéo lên được 9 rồi Toang quá anh em ơi Ui, gặp 9 han, thằng này đủ 9 hunter rồi Ăn nổi không? Súng 3 có ăn được không? Súng 3 ơi, cứu, cứu, cứu giá, cứu giá, cứu giá Cứu giá, cứu giá, cứu giá cứu ra cứu ra cứu ra cứu ra cứu ra ừ vẫn ăn được <laughs> được đấy chứ nhở ăn được chín ăn luôn này anh em này hay quá anh em ơi đội hình hay đấy chứ Ôi ôi anh em ơi <laughs> Vẫn chưa 6 Glacier đâu nhá Vẫn mới chỉ 4 Glacier 3 Hunter thôi anh em ạ Trông nó có vẻ như nó khá là tuyệt vời đấy chứ Nhé Nhưng mà đồ đeo ghép được cái gì anh em ạ Cay thật Đồ này tôi cần cái cái cái nhẫn lé Cho xin cái hai tia hai tia với một cái que nữa thôi Cho xin một cái que nữa thôi Tôi thì đương nhiên là tôi sẽ không ghép cái cái ờ, cái cái, cái, cái cướp điên đâu Cướp điên nó không tách anh em ạ Chỉ ghép một cái thôi Ghép hai cái nó chả có cái tác dụng gì cả đây rồi, bít rồi. Ui ơi bạn ơi, tớ đứng ở trong góc rồi, chọt kiểu gì trúng được. Ui rồi, chọc trượt rồi anh em ơi. Chọt đúng vào vị trí con con con súng nhưng mà còn một đống lính của tôi đang ở phía trước thôi xong rồi bạn đi luôn. 11 máu bít đi luôn. <laughs> Ui giời khỏe quá anh em ơi. Lại lại lại lại coi như là là phát hiện ra được là đội hình này cũng được cái chứ. Anh em nhỉ? Ghép thêm cái uh, găng tay Kira luôn không? Găng tay Kira cho nó nhiều máu không? tung trưởng sớm ok bởi vì tôi đang thừa một viên nhẫn mà à một cái ngọc mà tí nữa cái ngọc này sẽ để ghép cái um, cái, cái uh, cái cái cấm đánh sau đấy nhưng mà tôi đang cần là cái nhẫn lé là chưa có một cái nhẫn lé nào anh em ạ trời ơi trận này không có một cái nhẫn lé nào luôn cho xin cái nhẫn lé đi nào ui có thằng goblin à có thằng goblin với chín hunter thằng chín hunter tôi vẫn ăn được còn cái thằng goblin thì nó đang xanh quá anh em ơi nó đang chuỗi thắng kìa mà cái thằng Goblin nó có chuỗi thắng tức là nó đã có cái công nghệ mech để nó đôn ra những cái con như là con máy bay, con bom hay con ca lông hai sao ở đấy anh em ạ. Càng quá anh em ơi. Ui gặp luôn Goblin này, lại cúng công nghệ mech cho nó rồi. Mèo mèo mèo ba sao. Ơ nhưng mà có vẻ như tôi ăn được đấy. Ui rồi tôi hết đúng vào vị trí của ca lông anh em ạ. Hay quá. Xuống tôi mày chết luôn không? 11 máu đi luôn không? 11 máu đi luôn không? Ui rồi ơi, Con ca lông nó tỉnh dậy cũng là lúc nó chết anh em ạ <laughs> Thế ơi rồi mạnh thế nhở Sao lại có thể mạnh được như thế này nhở Ui rồi đồ này không có nhẫn lé thì ghép kiểu gì Từ từ đã anh em nhá Tôi phải đợi cái nhẫn lé Đợi nhẫn lé ghép phải cấm đánh anh em ơi Không không không ghép Kira Ghép Kira xuống hồ đấy Bộ này là không chơi Kira Đâu ghép Kira vào đâu mà ghép cái cái món đồ đấy là nó trừ máu nó tụt máu đấy, anh em ạ nó tụt 5% máu mỗi giây đấy nên là không ghép nha anh em nhá công nhận là cái bộ này nó ảo thật đấy không biết là có phải là do là cái lay up này nó mạnh không hay là cái lay up này nó vào tay tôi thì nó mới mạnh <laughs> tôi thấy cái cái lay up nào nó cứ vào tay tôi là coi như là nó cứ thành như kiểu là huyền thoại ấy anh em ạ thành bí kỹ hết lạ thật sự Em hiểu sao Goblin nó xanh nó to như thế rồi mà tôi vẫn cái bộ này tôi vẫn ăn được Trong khi cái bộ này anh em nhìn nó nó đã có cái gì đâu Nó chả có cái gì nó mới chỉ là ba Hunter thôi Kẹp với cả bốn Glacier thôi Nó đã có 6 Glacier đâu Đấy nó đã có 6 Glacier đâu anh em Bây giờ tôi tôi đang kiếm để ra thì con ờ, Glacier còn lại để tôi kẹp và quy Wizard up 9 thế này mà chưa có thế này Đấy vẫn chưa lên được 9 vẫn nó đánh được 8 ấy nhá mà anh em thấy vừa lấy là nó chơi là nó, nó cái con Goblin là nó là ở chín rồi đấy Mà nó còn không ăn được tôi Thế mới thấy nó ảo thật sự luôn đấy Ảo thật sự anh em ạ Ăn lốt thằng này được không? Ăn lốt thằng này thì nó rất là buồn cười nhá <laughs> Không không ăn được rồi Nhìn trông có vẻ như là bị nó đẩy nhiều đây Tôi lại tưởng là tôi ăn lốt được cái thằng này thì vãi đái quá anh em ạ mới chỉ có bốn glacier với ba hunter thôi mà ăn được thằng chín hunter thì chắc là tôi chắc là phải định nghĩa lại khái niệm về bộ hunter à đâu đâu, đâu anh em ơi đủ rồi đủ bộ rồi thôi rồi đây tạm thời vứt con cung đen ra anh em nhá chúng ta lên chín chúng ta đủ 6 glacier kết hợp với súng rồi đây để anh em xem cái bằng bằng bằng bằng bằng nó như nào bằng bằng bằng của con súng nó sẽ như nào đây đây bây giờ anh em sẽ thấy rồi Chơi với Hunter cứ đứng tụ vào anh em ạ Đứng tách ra dễ chết lắm Đứng tụ vào thì nó có hưởng được cái hiệu ứng của cái giáp thép này nữa Ok Rồi 9 Hunter và chúng tôi à. Đứng ở cạnh nhau thì nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng giáp thép và nó sẽ trâu hơn anh em ạ Hay quá, round này có thắng được không? Round này có thắng được không? Ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi Ui rồi mười máu luôn Thôi Được được được anh em ơi Secret Lancer này Secret Lancer Ok Rồi Hay quá anh em ơi Vẫn ăn được 9 Hunter Đánh ở level 10 Tôi mới level 9 <laughs> Ảo thật sự luôn Rồi round này lừa lừa nó cướp quả bom anh em nhá Lừa lừa nó cướp quả bom <clears throat> Để là nó đang để quả bom ở trước mặt Của cái hàng Hunter của tôi đúng không cái hàng uh, Hunter của tôi đang có quả bom trước mặt nó sẽ để ở đấy thôi Nên là tôi sẽ chuyển dây cuối cùng Cướp bom luôn Này quá anh em ơi cướp được bom rồi Ui rồi nhưng mà chưa kịp đặt bom chết mẹ mất rồi Ui nhưng vẫn ăn được không Ăn được không Bắp bất tử hay quá anh em ơi Ui ơi cung đen chết rồi Thế thì Ui giời ơi <laughs> Ui Anh em ạ Hảo Quang nhân vật chính rồi Chứ còn làm gì có cái kiểu gì mà nó lại như này Bình thường làm gì mà được như này Đánh làm gì mà nó lại cầm bất cứ một cái line up nào vào là cứ y như rằng là vẫn được top 1 Mặc dù là line up thì trông nó cũng khá là leo kheo Nhìn đội hình của đối thủ thì <laughs> trông mắc bình đấy chứ Thế mà vẫn thua Không hiểu kiểu gì anh em ạ Ờ cái cái này chắc là tôi nghĩ là có một cái cú bắp đến từ nhà phát hành dành cho những cái người sáng tạo nội dung như tôi rồi.